làm chứ đừng làm ở đâu chuối ăn không ăn đi oh. chuối chín cây rồi mà tao vừa chặt xuống đây này này quả bên này ngon này ở đây nhịp cứng hay quá bơ cải đấy không cải chín rồi đây ờ, bơ cải đây nọ sao phần ấn là luôn nữa cả là luôn cải chín đây thải ơi Cái nè Tài mới leo leo ao ăn Hơn chắc phải đến hạn hơn gần ba bốn chục cân đấy nhỉ Ừ hơn Ông làm thế Mẹ Thảo Nga cho gà cho Cho thuốc uh, chuột hết Vào đâu Gà ấy, ở nhà lán này Lán đi để xe Ừ, ờ, trai trên Gà Tiếng gì đêm không Đúng bìm bìm ấy Tí nó về đấy Chưa mặc quần áo luôn à? Chưa Sang bên gần cây đã Cây đã Như này sứa nè, sứa có phượng Như nào, ông mưa có phướng mỏ Hả? Như nè Tích xin nè xem đi bộ được không hả đi bộ được không đi bộ được mà vui mà bà hả xuống không có quần à quần ở ngoài xe ngoài xe để tạt xe À, này đó. Lội suối là anh không ủng đâu hai ba lứa rồi hết sạch rồi đây, đây dàn đỗ mình đang được hái suối nó to tổ ong dành dụm mai hôm nay sẽ uh, lấy cây bên kia nhá cây cây này cây này là cây bơ từ nguồn nói cách đây khoảng 300 mét trên ฮ้ฮะรู้ละก็ไปก็แดงแล้วเนาะขมวนขมวนนี่ร้านเปิดดื้อๆเนาะคุณนี้สั่งนี่ฮะคุณนี้สั่งน้ำมึง ฮะขึ้ยขาเอาพักลูกเอา่อจเอาอ่ะน้ำต้องบอกไปได้เพรว่านี่ไงทางเข้าบ่อว่าแบก็แดงเลยเนาะผมบอก coi nhà sẽ bảo sang để những cái chút rồi quan cái chú cả lúa rồi áo mưa mọc thế giờ đâu được rồi ông nhỏ bé áo mưa này phải nhà khám mưa là chi mưa thì thôi rồi phải nhà cái điều phát kín nữa nhà nữa phát mà thì <laughs> Nếu cấp mà kim chế nhá, bắt kịp hồi là chết rồi <laughs> Thôi hai hay là hai thằng hai thằng lên đi Nhưng mà cây kia cũng bé quá nhỉ Bay giáo đi học <laughs> Chanh nha, nếu mà có cành nhiều như này này, à. thằng lên cành bên này, cành bên này để với này nhỉ à, Ngồi đây, ừ. giống như mình ngồi đây quay này Hả? Mày cầm cái bóng nước này ra ngoài Nặng kia, mũi em đi Mày lấy cái bao lên thôi À có túi ni lông không? Ui, mà túi ni lông, ni lông lên để úp vào luôn, xong bốc vào đấy luôn Bốc tải à? Con nó lọt ra đấy nghe còn nó chui ra được đấy lọt ra sao được lọt ra vào vào tao này mày nó có cái kia rồi đấy ờ, này đây nữa này một tôi mua index cho này tôi tôi ăn bạn đấy phong ấy à nam thoải mái này đồ nghề bắt ong rồi Yeah. <laughs> mặc quần áo này đen như này sướng này mặc quần áo đấy đeo được đấy áo này thì ý là mày mày vào rung rung đấy để tao tao chạy chứ nào <laughs> em té đây <laughs> chào nhá chào nhá and anh em đang phải nấp nhá là hển có đuổi kinh quá mấy anh em à, đứng xem là có người bị hai ba phát có người bị một phát này đây bây giờ đang nấp à, để đợi à, đạt lấy về nấp Đấy, tôi đây về nấp ở trong bụi ngô này phòng này nó đi đuổi phải 50 mét rồi đứng xa 50 mét mà, mà nó vẫn đuổi anh em thì đang chờ ở đây chờ đạt mới ờ, sướng tầm ờ, mong về vừa nãy đốt được rồi đạt thì bị ờ, năm uh, sáu phát còn quỳnh đứng xem thì bị ba uh, phát sướng bị phát mà ông này không đùa được không thể đùa được với ông đi đi đi đi thoải mái mà xuống đi đứng ngồi đó để tao lên xe doesn't like it. <laughs> Đây là anh hùng của chúng ta hôm nay Sưng tay lên rồi năm sáu phát <laughs> Tay hai phát Mỗi bên một phát ừ. Nó vào găng tay à? Xuyên Ui Găng à, tay phải xuyên ông đó ông đó ông cắt lá <laughs> anh Miền Quỳnh chạy rẽ đất để làm bụp phát vào ống đồng xong nó làm bụp phát vào đầu này mình chạy nó đuổi theo anh này nó đốt vào mũ này mình thấy bay nó cụp phát vào mũ may cái vải này nó dày nó chơi được Tôi về coi thằng kia đi kia lên trả đồ đặt Ở đây là hành trình quý vị đi về tiêm đi về tiêm muối thế nó phải giữ đấy, đà quá, vâng đấy, kiếm con đi Mình chỉ sợ vào đầu thôi, nó quan đầu Chung đi, không có mũ Không có mũ là dính rồi ui giời đặc sệt hơn vẻ nào nhiều quân thế ui quân đặc rồi ừ, đặc sệt nữa đặc sệt luôn này dạ ý ập à, ập à, bà chạy cái ập bà cái mũ trên này là ấy được hả mũ trên này là dưới vẫn còn mà nhưng mà cái này em không lấy vào được em phải em phải bóp cái này em cái chậu nữa ờ. ý ảo ăn rồi vậy. Thế anh, chụp ảnh đi nói nó phải quay thì cả mưa <laughs> này quả này chỉ ông no no no no, no có như thế cho chung nhỉ ừ. đông vâng, tủ cái đi ui nó đặc sệt rồi mà cũng nghi chứ đâu ai phải chỗ là này thế mà đại bảo là cái tổ trên kia nó chuyển xuống ui đấy nó rồi ờ. lấy cái dao mỏng thôi dao đấy dày quá thử nó chút nào tăng mai cái dạ, chút nào ui cái chuối cái đặc sệt luôn đặc sệt nhở đúng thời điểm đúng thời điểm nhỉ đúng thời điểm qua được kẹo sơ sẵn uống một tí chào alo Ôi chưa ừ, ý anh vào rau ăn cơm rồi à? ờ ăn trong bà à? ờ ừ. ờ ờ ui đặc xít luôn này xem cái bánh này, này. rồi hang lên đi ông no no chị bay đi đâu đi đâu Đấy là tụi nó đi tiếng để ăn gói loay luôn quỳnh quỳnh lắm rồi quỳnh để lại cho nó để lại cho anh ít đó vẫn nhân nhân tế được mấy tầng một hai ờ, ba xếp sẽ a là chẳng quay mới chắc chắn đúng không từng này đây thành quả của anh em tôi hôm nay các bạn nhé từ từ anh Trung ạ và xếp đầy chậu đây này vẫn còn này đây vẫn còn này à? trả giá bằng một <laughs> vài phát đốt và mấy chục nghìn tiền thuốc dị ứng đi dặn đi đấy này là lấy chuẩn rồi đấy chuẩn nữa là nó ra ràng hết đấy quay xếp vào như thế bố đã làm việc đi xuống thế đi đạt nhỉ ừ. không còn lỗ nào luôn cái này nó không làm nữa đấy ừ. cái này đặt ừ. cái nhưng nó không làm nữa không làm ở đâu giờ nó tập trung con nuôi quân thôi để ra giảm tổ này mà để cuối năm thì thôi rồi Đâu, bay hết Thôi, để cuối năm lấy to lắm đấy anh ạ lắm gấp đôi này luôn nó, nó lớn như này rồi mà chưa hai lá một tí nào ấy còn gấp mấy lần thế này nhưng nó ra ràng hết cái lứa này thì ra xong nó nó lại lứa tiếp nữa khi nào đến đến mùa rét nó mới thôi cơ mà mùa rét á ừ. ừ. đến rét nó mới thôi Ủa, anh có lấy cái này cho cá rồng có ăn đây đạt thì có diều càng lắm của chồng đấy nó lại phi xa nữa kẹo vài cái túi luôn dụng đầy trong Đây nhặt cái cục kia nữa đây dưới này đấy mấy tầng nữa thì nhặt xong ăn dạ. ở trong cây ngăn kéo ở chỗ cây bàn bếp à, bàn à, chỗ bị nồi cơm ấy nha nam nhá là ăn chung mà cá rồng đấy nhặt ra thì cá rồng nó ăn cái loại con con, con to thôi ờ, nếu mà được ít thì quên đi nhặt hết đấy à. <laughs> cái này nhặt mà ra cũng được quá được chứ có muốn đó món ừ. có chứ hàng theo có hay này luôn này nhắn được ờ pì cài hàng ờ. có hai cúp đi Ừ. này cho vào túi tí nhặt sau đặt đây tí tí về nhặt ô thì cho tí cho bà nhặt ờ tí cho bà nhặt nhặt con già sau để sau chiều em lên muộn rồi muộn thế nào nên ờ, ấy thì đánh được kìn à kìn ngang đi rồi như đừng kìn ngay cả ship song chứ bùm là đã đi nạ ờ cảm ơn bạn nam đấy nhìn ở đây kìn ủa thứ có chép hết rồi

โอเคมาต้มเราง่ายอันนี้นะเดี๋ยวไปเป่ามั้งเป่ามันนี่น่ะกินนี้เอากินนี้เด้อเอากินนานไปเป่าเนี่ยนี่นะต้องไปกินง่ายด้วยง่ายเป่าก็ได้แต่มากล้วย nhanh ừ, nắn đấy vâng. nhanh nha đi bồn không vậy đi đi bây giờ sẽ chia ra mỗi nhà một ít nha lộc bất tận hưởng <laughs> chồng thì tôi đầy luôn ăn tí rồi ôi say cái thứ này cháy luôn này đấy trưa nay tối nay đây là vợ đấy chung <laughs> nhưng mình sẽ chát được hưởng cùng cái này là ấm kinh hả ờ ăn hơi chắc kinh để để ăn ông ờ, thay chiếu văn đi hay cái này mưa hắn ta khi xe ô tô mưa nhà nó có khi xe máy mà mưa chưa được nắn lên đây là phần của tôi cho các bạn nhé tát được phần nào chưa anh chú ơi ờ. À, à, cái cái nắn mưa mưa có ừ, này mày sơn nó hay này luôn mày tủ lạnh này đi đi luôn đi tất cả các bạn nhé rồi, dạ, anh ờ, em sẽ dừng clip tại đây và bây giờ sẽ đi uh... chị ong nâu nâu nâu nâu đi chén <laughs>